Đây như các bạn đã thấy Đường của Nhật Bản vào thời điểm ngày mùng 1 Tết, sáng mùng 1 Tết Bây giờ đang là 8 giờ của Nhật Thời tiết ờ, hôm nay rất là lạnh Đường xá cũng rất là vắng vẻ Xe buýt Tết của Nhật vẫn chạy Và vẫn có rất nhiều người đi thể dục chạy bộ à, trên đường vào buổi sáng ngày một Tết Vậy người đi đâu? Đi đâu hết rồi các bạn? Ít phút nữa các bạn sẽ biết họ làm gì vào những ngày Tết với những thời tiết rét như này Hiện tại bây giờ đang có một chút nắng Thời tiết chắc sẽ ấm hơn Nhưng mà rất là rét 4 độ các bạn rén lắm một chút nữa các bạn sẽ biết người Nhật hôm nay thời là... tiết giờ đang còn nắng rất là đẹp các bạn nhưng mà đường phố rất là vắng vẻ tôi tháng đây đi xe đạp cho nó tiện chứ đi xe buýt thì không quay được phong cảnh cho các bạn rất im ắng khác biệt với hàng ngày tấp nập xe cộ không biết là mọi người ngày mùng 1 này họ đi đâu phong cảnh đây là chiếc cầu họ đang làm lại nhà cửa rất là đẹp nhỏ nhắn từ quãng đường tôi đi đến cái nơi tìm hiểu xem họ có đến không thì nó rất là xa cho nên là tôi sẽ quay phong cảnh dọc đường đi cho các bạn trên hộp cửa hoa các bạn Tôi cũng chả hiểu vì sao ở Nhật cây cối mùa này không có lá và được cắt tỉa rất là gọn gàng Không có cây to như ở Việt Nam Mới đầu tôi ờ, sang thì tôi cứ tưởng là cây chết thôi nhưng không phải Qua cái mùa đông này thì nó lại mọc lá rất là đẹp và đây là cây hoa anh đào tầm tháng tư nó sẽ lở ra rất là đẹp Đấy, phong cảnh đường phố Nhật toàn ô tô là ô tô còn Việt Nam thì chỉ có xe máy và xe máy người Nhật họ đến với Việt Nam họ rất sợ khi ra đường vì Việt Nam là xe máy đi rất là ẩu không tuân thủ luật ờ, đi đường như người Nhật thì ở bên Nhật đấy một ờ, chiếc xe ô tô nó chỉ trị giá tương đương với một chiếc xe máy của Việt Nam thôi cho nên là ô tô ở Nhật hầu như gia đình nhà nào cũng có từ 1 đến 2 chiếc nhưng phải kể đến đó là các loại phí thuế khi sử dụng xe ô tô xăng thì rất là rẻ nếu theo mệnh giá của Nhật thì rất là rẻ nhưng mà khi các bạn di chuyển trên ờ, đường phí đường bộ rất là cao à, tôi thấy đói rồi vì ờ, sáng dậy tôi chưa ăn nên tôi vào trong cửa hàng tiện ích của Nhật mua ít đồ ăn Đây, cũng rất là vắng vẻ hàng ngày rất là tâm lực vì họ đi làm ngày hôm nay rất vắng vẻ rất là方便tôi sẽ kiếm một ờ, ít bánh mì để ăn đây các bạn ở đây là tối bánh mì của mình nhật rất nhiều loại nhưng mà chỉ có giới hạn trong ngày đến hai ngày thôi ở đây là không để được lâu vì là để ăn đến trưa nên tôi phải mua vài cái dạ. rất may các bạn ạ tôi lại mang tí à, thêm đi dọc trên đường này Bên đằng kia là công trình của chúng tôi đang làm đằng sau. Đây cả một cái ngôi nhà rất giống chùa nhưng mà cái này là của tư nhân làm. Tôi quay cho các bạn một chút nhé. Chắc tôi quay điện thoại nên là nó cũng không được rõ lắm. Đấy. Đây là dạng kiến trúc chùa của Nhật Bản nhưng đây nó thuộc về nhà dân chứ không phải là chùa nó dạng như một ừ, di tích gì đó của cá nhân hay một biểu tượng của khu khu phố mình cũng không rõ lắm đấy là phong phong cách đền chùa triền của nhật tôi nghĩ rằng là hệ thống tâm linh của người Nhật chắc nó cũng giống của người dân Việt Nam thôi vì đầu năm trước khi đi làm là công ty tôi cũng tổ chức ờ, lên chùa xong mới gặp mặt đầu năm xong mới đi, đi làm được Đấy. tôi sẽ ghé qua công trình của công ty tôi một chút cho các bạn biết là nó như thế nào đường tàu điện à, trên cao đây Đấy, chạy à, khắp thành phố nước Nhật rất tiện nếu như các bạn đi trên đường đó đây là công trình của công ty tôi nó đã gần hoàn thành nó sắp sửa hoàn thành Đấy. tôi đố các bạn biết ở trong là cái gì nếu như quay kín như thế này đây Thấy không? tôi nghĩ bên trong là từ tầng 1 trở lên là họ đã làm gần như là xong công trình này sắp hoàn thành rồi cho nên là khi mà xong họ sẽ dỡ toàn bộ từ trên xuống dưới là xong luôn đây đây biểu tượng dạng như bùa biết gì đó, cầu may cho công trình hay nhà tất cả nhà người dân Nhật trước cửa đều có đây thì bây giờ họ mới bắt đầu đi vì quay bằng điện thoại nên là ánh sáng chắc là nó sẽ không được đảm bảo như máy quay